Tôi xin chào tất cả các anh em nhé Tiếp tục hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em biết về cái bộ đồ chơi mới nhất hột tài xỉu 2020 này Cũng như là cái cách nắp của cái bộ đồ chơi này Làm sao để cho anh em đi chơi nó đạt hiệu quả cao nhất anh em nhé Anh em đi chơi Vâng thì các anh em tay cái anh em chỉ cần biết cái cách nắp của bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này là anh em đi uh, đến các sân chơi tài xỉu luôn đặt cái độ hiệu quả cao anh em nhé hột tài xỉu 2020 này nó sẽ giúp cho tất cả anh em đi lắc tay cái anh em muốn giữ tài giữ xỉu hay là anh em muốn lắc hột đi theo ý muốn của anh em thì ờ, cái bộ đồ chơi này hoàn toàn không tăng tích thì tôi cũng sẽ test thử luôn cho anh em để cho anh em cứ bạn tôi nãy giờ nói phét đấy bây giờ tôi sẽ thử luôn cái nam châm cho anh em nhé đấy, hoàn toàn không tang luôn không hít luôn tôi bao cho anh em ăn thua chạy hột luôn nhá đó thì nó lâu chọc chọc quý vui ok chị anh em hột hoàn toàn không hít anh em nhá đó. hột máy hít tôi một đến 10 luôn trừ khi anh em đổi một thôi đó ok cho anh em nắp không nắp đĩa đồ hoàn toàn đồ chợ anh em nhé đó thì 500 không hít thì bây giờ tôi dọn đèn pin cho anh em đây thì đây tôi sẽ dọn đèn pin cho anh em này trong anh em thấy không đó rất trong trắng luôn anh em nhé ok cho anh em trong trắng như gì anh em nhỉ trong trắng gọi gọi là như ngọc trinh đó thì tôi cũng thử nam châm rồi dọn lên pin rồi thì bây giờ còn cái gì nữa còn cái nước muối nữa thôi Đấy, cái cuối cùng là nước muối này anh em đó bây giờ tôi sẽ đỏ bỏ vào vào nước muối Đấy, lại ngâm nước muối lại bị nổi anh em ạ đó các mặt nổi hết anh em nhé ok cho anh em thì anh em lưu ý cho tôi á là anh em sau khi mà ngâm nước muối xong thì anh em nên là rửa lại bằng nước sạch để làm cái gì để uh, bảo quản hột à, để bảo quản hột và <clears throat> để bảo quản hột là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là để tránh bị để tránh anh em đi nắp tay cái nắp hột không đi đều anh em nhé thì khi mà mình ngâm nước muối xong á thì ờ, cái hột muối nó sẽ bị bám vào trong các mặt hột này nên là nó sẽ bám vào mặt lục và mặt ngũ nhiều hơn nó sẽ bị nghiêng về tà khi mình nắp thì cái hột nó sẽ không được đi đều nữa và cái tỷ lệ à, chính xác và hiệu quả của nó thì không đạt được à, theo yêu cầu của các anh em đó, thì cái này cũng là do các anh em đời à, các anh em trước kia đã chỉ cho tôi và bây giờ tôi cũng chỉ lại cho các anh em nhá Đó. thì đây là cái cách chơi hột 2020 mới nhất bên tôi nhá à, vâng thì tôi sẽ dùng cái cách nắp độc quyền của bên tôi tôi sẽ test cho anh em vài chén để xem cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em xem và thực tế hơn anh em nhé chứ nãy giờ tôi nói hơi mỏi miệng thì bây giờ tôi sẽ thực hành luôn cho anh em xem nhé đó anh em cứ xem rồi anh em cảm nhận cái bộ đồ chơi này có phù hợp với anh em khi đi chơi sòng sới đi nắp tài xỉu đi chơi tài xỉu bịp hay không rồi anh em nào mà thích hay là anh em muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ số trên màn hình đây đấy số trên màn hình cũng như là Zalo 0972414444 anh em thích kết bạn Zalo thì nhắn tin cho tôi còn nếu anh em muốn liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn chưa 24 24 trên 24 cho anh em đó đây lắc cho anh em thì uh, mấy chén đầu tôi sẽ lắc cho anh em là cái uh, tôi sẽ lắc cho anh em cái bộ hột đi đều 5 năm chén tài chén xỉu cho anh em xem anh em nhé đó thì cái tỷ lệ bão của nó lên rất cao luôn anh em nhé đấy thì bây giờ là xỉu đúng không anh em bây giờ tôi sẽ lắc lên tài bao cho anh em lên tài luôn đây mở luôn này đó 445 tài anh em nhé lại xuống xỉu này 235 anh em nhé tiếp tục tôi sẽ lắc lên tài 345 đó anh em thấy không này, mở luôn cho anh em luôn khỏi bàn thấy không anh em lại xuống xỉu đó, thì chiến này tôi sẽ à, mở luôn này lại tài thấy anh em ạ anh em thấy không thì uh, tài bây giờ về chiến tài thì anh em đã thấy được cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này đi đều và cái hiệu quả của nó như thế nào rồi đúng không anh em vâng, thì tiếp tục tôi sẽ lắc cho anh em xem cách giữ tài giữ xỉu và lắc hột theo ý muốn của tôi ờ, và lắc hột theo ý muốn anh em nhé đó này chén này vừa nãy vừa nãy là chén tài đúng không giờ chắc chắn là chén tài rồi này đó bốn năm sáu tứ vũ thiên thấy không anh em chuẩn xác chưa ạ thật sự anh em mà dùng bộ đồ chơi này đấy tiếp tục ba bốn năm thì anh em đấy, anh em mà dùng bộ đồ chơi này mà đi chơi lắc tay cái, hay đi chơi tài xỉu bịp đi đánh tài xỉu bịp thì chỉ có chiến thắng thôi anh em nhé đó lại tiếp tục vẫn là tài anh em nhé chính xác cho anh em đây. đó anh em thấy không hai năm sáu anh em nhé đó anh em thấy chính xác và hiệu quả cho anh em thì tại vì là tôi ờ, để cái nót nót ở đây á để cho nó đỡ bị kêu đó anh em thấy không chứ anh em đừng có suy nghĩ gì anh em nhé đây tôi sẽ lắc tiếp cho anh em này vẫn là tài đó bốn năm năm vâng điện bạn yếu đó thì tôi đang chia sẻ cho anh em xem vài chén mà cái điện thoại tôi tự nhiên nó bị hết pin anh em nhé anh em thông cảm rồi cái thì vừa rồi đang đang là tài đúng không đang giữ tài đang giữ tài thì bây giờ tiếp tục vẫn giữ tài anh em nhé đây tôi sẽ giữ tài tiếp này bao tài luôn 456 lại tứ ngũ thiên tiếp tục tài đó 446 tài anh em nhé chính xác cho anh em tiếp tục vâng thì vừa rồi cái chén này đã bị phản anh em nhé do tôi nắp bị sai cách nên là nó đã bị phản về xỉu thì tất nhiên bộ đồ chơi nào nó cũng có cái độ phản của nó thôi anh em tiếp tục tôi sẽ rút xỉu cho anh em này đây 125 xỉu chính xác cho anh em đó 122 xỉu tiếp tục này ok cho anh em đấy tôi để lên đây cho anh em dễ nhìn này tiếp tục đó 113 xỉu anh em nhé chính xác anh em thấy không ạ bão nhất anh em nhé vẫn là xỉu nhưng mà lại lên bão đó thế mấy hai, đó lại 10 điểm anh em nhé 10 điểm vẫn xỉu này anh em đó thì tôi sẽ lắc chèn cuối thôi kể cả tay xỉu thì chén này tôi cũng thôi anh em nhé mở tay lắm rồi thì đó thì chén này tôi đã bị phản anh em nhé vâng thì vừa rồi tôi cũng chỉ lắc cho anh em vài chén để anh em xem được cái độ hiệu quả với độ chính xác của nó mang lại cho anh em thôi anh em nhé